Rất ít người có thể trụ được quá 24 tiếng. Bạn vừa xuống xe liền có thể dẫm phải phân bò. Buổi tối đi ngủ nhất định phải đắp chăn thật kín, bởi vì có không ít chú chuột đang dậm nhấm chân bạn. Đi lấy nước, bạn phải cãi nhau trước đã, nếu không sẽ mãi mãi không cướp được đâu. Có một cặp vợ chồng giàu có, buông bỏ cuộc sống giàu có để chuyển đến sống ở khu ổ chuột. Tất cả chuyện này đều là bởi vì con gái của họ, vốn dĩ họ là một cường hào kinh doanh phục trang, nhưng người vợ rất muốn cho con gái mình học môi trường tốt nhất ở nơi đó, nhưng trường học chỉ tuyển những học sinh ở trong phạm vi 3 km, Vốn dĩ họ sống ở khu phố kinh doanh, người vợ nói, vì con, chúng ta chuyển nhà, nhưng ông chồng lại không nỡ rời đi. Người vợ giận, quyết định tuyệt thực, bà chờ không thuyết phục được vợ, vẫn quyết định chuyển nhà. Trước khi đi, hàng xóm khóc thành dòng sông, vừa đến khu nhà giàu, họ liền thân mật chào hỏi người hàng xóm, nhưng hàng xóm không hề quan tâm. Người có tiền đều lạnh lùng như vậy sao? Để tạo mối quan hệ tốt với những người giàu ở đây, để tạo dựng mối quan hệ cho con gái, ông chồng tổ chức một bữa tiệc. Bữa tiệc vừa bắt đầu, bà chơi đã không hợp với những người giàu có, anh ăn không quen trứng cá muối, không uống được rượu Tây, càng không hiểu được tiếng Anh xã hội thượng lưu nói. Khi đến thời gian biểu diễn, ba chơi cùng con gái cùng nhảy điệu nhảy dân tộc. Bạn nhìn biểu cảm của những người hàng xóm này, họ đều xem chuyện này là trò hề, người vợ vô cùng ngại ngùng, vội vàng sập cầu giao điện, còn trách móc người chồng một trận. Hàng xóm đều đã biết họ là cường hào, bữa tiệc kết thúc, không chỉ không tạo được mối quan hệ tốt với hàng xóm, ngược lại tất cả đều xa lánh họ, hàng xóm cũng không cho con cái chơi với con gái của hai người. Lý do chính là trường học có quy định rõ ràng, không cho địa chủ nói tiếng Anh tiếp xúc với trẻ con nói tiếng Ấn địa phương. Người mẹ không chịu đựng được, nhất định phải đi học ngôi trường này. Cô bắt chồng đi xếp hàng báo danh từ sáng sớm. Không ngờ rằng, nơi này sớm đã xếp đầy ứ người rồi. Có người còn ngủ luôn ở nơi này. Họ định tìm một cố vấn chuyên nghiệp, nhưng cố vấn lại nói, hai người đến quá muộn rồi, có người chưa mang thai đã đến dự định trước rồi. Cố vấn lên phương án cho họ, cô bé phải học từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, Ba mẹ cũng phải học cùng. Thư nhập học phải dùng tiếng Anh, còn phải mời nhà văn về viết, trang phục phải mời nhà thiết kế chuyên nghiệp. Kết quả là khi phỏng vấn vẫn để lộ ra sơ hở. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn họ đều nói tiếng Ấn, con gái không được tuyển. Bà chờ tìm đến cố vấn nói muốn rút tiền. Cố vấn lại nói, vấn đề là ở phía hai người, trường học không thích gia đình bộc phát. Họ chỉ thích phụ huynh có giáo dục, người chồng tức giận. Anh muốn dùng tất cả các mối quan hệ, đầu tiên là tìm chính khách. Chính khách nói, trước đây ông đã từng giúp người khác, Kết quả hiệu chức trực tiếp xé thư giới thiệu ngay trước mặt, bà chờ quyết định tự lấy tiền ra giải quyết. Vừa đến hành lang phòng làm việc liền nhìn thấy có người hối lộ hiệu trưởng, hiệu trưởng đã đuổi thẳng cổ ông ta ra ngoài, còn nói sẽ báo cảnh sát. Anh cũng không dám vào trong nữa, đành phải đi tìm cố vấn một lần nữa. Cố vấn cũng hết cách, nhưng khi anh đang rơi vào bế tắc, cố vấn đã lén cho ông một giải pháp, chính là chuyển đến sống ở khu ổ chuột, đến xin chỉ tiêu của người nghèo. Cặp vợ chồng này hôm qua vẫn còn sống cuộc sống của cường hào, hôm nay lại bị chuyển đến khu ổ chuột, Họ vừa bước xuống xe, người vợ liền dẫm phải một đống phân bò. Buổi tối chỉ có thể ngủ ở dưới đất, bởi vì không đắp chăn kín, nên chân đã bị chuột gặm. Ngày hôm sau khi người chồng đi vệ sinh, phát hiện không có nước, người vợ đi lấy nước nhưng cũng phát hiện nước cũng đã ngừng. Người vợ sụp đổ, tất cả những điều này đều là vì con gái của họ. Họ muốn để con gái đi học trường danh tiếng, còn trường danh tiếng chỉ còn chỉ tiêu cho người nghèo. Họ liền đến nơi này giả nghèo, người vợ ra ngoài đi vay nước nhưng chẳng ai muốn cho cô ấy cả. Thực ra tất cả hàng xóm đều rất nhiệt tình, Hôm qua khi họ vừa đến còn chủ động giúp ba người sách đồ, chỉ bởi vì một người phụ nữ tốt bụng cho cô con gái của họ một cái kẹo. Người vợ hét toáng lên, nói nhất định không được ăn. Cô sợ kẹo ở nơi này không sạch sẽ, điều này đã chọc giận tất cả hàng xóm. Không có ai muốn giúp họ nữa, mặt người vợ vô cùng chán nản. Đột nhiên có một người đàn ông bước ra nói tôi cho cô vay, con nói đều là hàng xóm, cần gì phải tính toán chi ly chứ. Hai vợ chồng Cường Hào cũng kết bạn với Siam, anh ấy dạy cho họ làm sao để sống ở khu ổ chuột, ví dụ như phát hiện ra con mũi đen thì phải lập tức đập chết, nếu không bị cắn sẽ có thể bị bệnh. Giám khảo của trường đến, muốn xem xem tư cách người nghèo của họ có phải là thật không. Kết quả phát hiện tay của người chồng vô cùng sạch sẽ, căn bản không giống người nghèo. Người tuyển dụng lại kêu Siam giơ tay ra. Siam bởi vì làm việc cực khổ nên cả bàn tay đều đen hết, móng tay còn bị nứt. Họ đi vào bên trong xem, càng nhìn càng thấy sai sai. Họ đều uống nước suối, con gái còn đang ăn pizza. Những thứ này đều là thứ người nghèo không mua được vì thế họ lập tức hủy tư cách nhập học của gia đình họ. Đúng lúc này, Siam kịp thời giải vây, nói họ trước đây đúng thật rất giàu có, sau đó bị phá sản nên mới chuyển đến khu ổ chuột. Hai vợ chồng Cường Hào vội vàng gật đầu nói đúng như vậy, giám khảo tạm thời tin. con nói sẽ còn đến nữa, người chồng đành phải đi theo hàng xóm học cách sống của người nghèo. Ra đường việc đầu tiên là chen lên xe buýt, xe buýt vừa đến họ liền lao lên giống như phát điên. Siam dựa vào kinh nghiệm thành công lên xe, còn ba chơi bị đẩy xuống dưới. Siam tốt bụng lại xuống xe ngồi cùng chuyến sau anh, ba chơi muốn dùng tiền gọi xe, nhưng lại bị Siam ngăn lại, nói như vậy thật quá lãng phí. Siam đưa ba chơ đến công trường làm việc, nhưng ba chơ căn bản không làm nổi, còn khiến máy móc dừng hoạt động, quản lý mắng anh ta một trận. Ba chơ muốn đi vệ sinh, nhưng quản lý nói anh đã đi hai lần, đã dùng hết số lần được đi rồi. Nếu đi nữa xe trừ tiền, ba chơ tức giận. Tôi không làm công việc này nữa, cuối cùng Siam chia một nửa tiền công cho ông ấy. Nói ba chơ không thể đi tay không về nhà được, mặc dù họ khổ, nhưng con gái lại rất vui vẻ. Mỗi ngày đều có vô số bạn bè chơi cùng, cô bé không cẩn thận bị ngã, Mẹ ta muốn đi đỡ dậy, nhưng đột nhiên người phụ nữ bên cạnh cản cô lại. Sau đó liền nhìn thấy bạn nhỏ khác đỡ cô bé dậy. Cô bé học được cách tự lập, khi người xét tuyển đến một lần nữa, họ được thông qua giấy xin nhập học, người xét tuyển tiếp tục nói, chuẩn bị tiền học phí 24.000 rupee. Bà chờ ngay lập tức đồng ý, nhưng mặt Siam bên cạnh lại vô cùng khó hiểu, không phải nói là miễn phí sao? Người tuyển dụng nói, đây là phí hoạt động ngoài giờ. Đêm tối, bà chờ đành lén lút đi rút tiền, anh lén lút đi đến ngân hàng rút tiền. Thấy xung quanh không có người liền rút thẻ ngân hàng ra, vừa định rút tiền liền bị Siam nhìn thấy. Anh sợ bại lộ thân phận cường hào của mình, đành nói mình đang ăn trộm tiền. Người bạn tốt bụng kiên quyết kéo anh ra, đến tiền cũng không lấy được. Hóa ra hai vợ chồng cường hào vì để con gái được học trường danh tiếng, đã cố tình giả nghèo để xin chỉ tiêu của người nghèo. Đột nhiên anh bạn bị một chiếc xe đâm trúng giữa đường. Ba chơi liền chạy đến nắm cổ áo tài xế mắng chửi, nói mau đưa đi bệnh viện. Người bạn lại ngăn lại, nói đưa chút tiền cũng được. Sau đó liền đưa số tiền đó cho ba chơ, hóa ra Siam vì tiền học phí của con gái ba chơ, nên đã đi ăn vạ. Thấy Siam đối xử tốt với mình như vậy, trong lòng ba chơ bắt đầu áy náy. Cuối cùng con gái của ba chơ được tuyển vào học, nhưng con trai của Siam lại không được tuyển. Siam vừa ra khỏi trường đã bật khóc, trong lòng ba chơ tràn đầy áy náy. Đến bên Siam luôn tục xin lỗi, Siam nói, đó cũng không phải là do hai người tạo thành, không cần xin lỗi. Ba chơ càng thêm dây dứt, con gái bắt đầu nhập học, họ cũng rời xa khu ổ chuột. Vì để cảm ơn Siam, anh âm thầm tài trợ ngôi trường con trai Siam đang học, ngôi trường từ sân cho đến tường đều thay mới hoàn toàn. Siam muốn cảm ơn người giấu tên đã tài trợ con cái của mình, nên đã đến chỗ hiệu trưởng hỏi địa chỉ của người tốt đó. Khi Siam đến nhà cảm ơn, lại phát hiện nơi này là nhà của người bạn của mình. Anh cảm thấy mình đã bị lừa dối. Người bạn lại vì để con gái đi học đã lừa gạt tất cả. Anh nói, chính khách cướp đi lương thực của chúng tôi, nhà tư bản chiếm dụng đất của chúng tôi. Đám người giàu các ông còn đi cướp nguồn lực giáo dục của chúng tôi. Siam tức giận, muốn đến trường tố cáo anh. Khi anh đến trường học, lại bị con gái của ba chơi nhìn thấy. Chú ơi, còn nhiệt tình chạy đến chào hỏi Siam, còn nhiệt tình ôm chặt lấy ông ấy. Nhìn đứa trẻ đáng yêu này, thực sự ông không nhẫn tâm khiến cô bé mất đi sự hạnh phúc. bà chơi đến trường phát hiện Siam không hề tố cáo anh. bà chơi bứt rứt lương tâm quyết định đi thú nhận tất cả, nhưng người vợ một mực ngăn lại. Anh nói, anh luôn muốn là một người chồng tốt, người cha tốt. Nếu như đến việc làm một người tốt cũng không làm được, thì sao có thể làm được chứ? Không ngờ rằng khi hiệu trưởng nghe xong thì không chút ngạc nhiên. Cô nói coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, nghèo khổ, trợ cấp chỉ là cái mà trường mượn danh mà thôi. Trên thực tế họ chỉ cần con của người có tiền, người nghèo mãi mãi không vào được nơi này, ba chơ hoàn toàn thất vọng. Trong buổi lễ khai giảng, anh chủ động chạy lên sân khấu, vạch trần sự giả dối của trường học, con gái đến trường danh tiếng học được tiếng Anh, nhưng cũng học được sự so bì và giả dối. Sự lạnh nhạt của hàng xóm khiến con trẻ không cảm nhận được chút niềm vui nào cả. Ngược lại nó lại học được cách tự lập ở khu người nghèo, có được nhiều bạn bè. Tôi không muốn con của tôi chôn vùi ở nơi này, cuối cùng anh đưa con gái mình đến trường học của người nghèo. con dốc sức tài trợ giúp trường phát triển. Đúng vậy, rất nhiều phụ huynh đều quan tâm kiến kiến thức của con trẻ, những thứ con người khác có, con mình cũng nhất định cũng phải có. Nhưng đối với con trẻ, điều quan trọng hơn cả là niềm vui của tuổi ấu thơ, là phẩm chất lương thiện,